Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Huu. <clears throat> người quen, người quen, người quen, người quen <clears throat> Anh em God Game, fan của tôi ở trong clan God Chào anh em cái Anh em thân mến, ngày hôm nay 18 tháng 2 là một cái ngày đặc biệt Ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Văn Tuấn Là anh em hội viên ở trên kênh Chính vì vậy, tôi làm cái clip này như một cái món quà gửi tới anh em Nguyễn Văn Tuấn Tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới anh em Nguyễn Văn Tuấn nhân ngày sinh nhật của anh em và trong cái ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Văn Tuấn Thì anh em Nguyễn Văn Tuấn có mong muốn là tôi sẽ chơi bất cứ một cái đội hình nào mà sử dụng cái con Exit Ranger hay là cái con Drow ấy là mấy con co chính nhá anh em nhá. Ok. Sao anh Tuấn lại ở dưới rúc? À, <laughs> không. Đấy là anh em nghĩ là tôi đang ở dưới rúc thôi chứ còn tôi đang là ở rank quy đấy. <clears throat> Tôi đang dùng cái ạc rank queen để chơi Anh em cũng có thể thấy là God Game là đang rank queen Đấy Còn chắc là ghép với ờ, một vài người là rank rook thôi Bây giờ thì lên queen thì nó cũng sẽ ghép với rook ấy mà Đánh ở king 3 thì hay ghép với cả queen Với king nhiều hơn Chứ còn nếu mà lên rank queen rồi thì lại có khi lại ghép với cả rook 9 Ok ba hunter đây rồi chưa có Exit Ranger anh em ạ <clears throat> Tôi là tôi cũng đã pick những cái con uh, Hunter vào trong cái uh, cửa hàng rồi Cửa hàng mở rộng rồi Để nó ra con gì thì múc con đấy thôi <clears throat> Ồ, uh, trận này ghép toàn về pháo là chín này <clears throat> Thế là có một ông uh, Queen à Một ông Queen hai ông Queen Một ông King là có mua Battle Pass Còn lại không biết Có hai ông lúc ờ, chín Rồi thì nó cũng dễ chơi anh em ạ Bố xét Đây rồi <clears throat> Hunter thì bố xét đầu game thôi Hai đỏ này Cơ sở đánh chuỗi thắng đây anh em Đây rồi Nãy có anh em thắc mắc đúng không Rook chín gặp Queen đúng không <clears throat> đấy là một cái sự may mắn anh em ạ <clears throat> đấy là, là rất may mắn đấy mới gặp được đấy không phải là, là tự nhiên mà cứ gặp được tôi đâu khổ thế nên là hãy tận hưởng cái trận đấu này đi <laughs> đừng để đi ra ra đi sớm quá là được đấy <clears throat> lúc làm gì bình thường gặp được đâu đúng không anh em trời ơi, anh em cứ phải hỏi nhìn cái ban cờ là biết anh em sang em nhìn cái bàn cờ là biết thôi chứ có cái gì đâu khổ nhìn bàn cờ nhìn kỳ thủ rồi nhìn avatar Đấy, nếu mà anh em xem không sót clip nào thì chắc chắn rồi anh em nhìn cái bàn cờ anh em nhìn kỳ thủ là anh em biết ngay là tôi mà chính là thằng grill ấy chứ khi là mấy ông xem cứ bữa được bữa cái ấy. đấy không biết là tôi uh, dùng kỳ thủ gì không biết là tôi dùng avatar như thế nào bàn cờ như thế nào thì đấy còn còn còn còn uh, ờ, bảo là là không biết chứ còn anh em mà xem tôi hàng ngày làm sao mà trượt được anh em <clears throat> rồi hunter đầu game là ngon rồi đấy búa xét ổn ổn áp ổn áp ổn áp cái đồ này thì thôi từ từ đã anh em ạ chưa cần hunter thì thì, thì búa xét là đủ rồi đầu game có cái búa xét là đánh được chuỗi thắng cơ sở rồi bây giờ ra con exit đã được ngon cái gì kìa Mấy anh em cho em về pháo đài chín của em đi hu hu Ôi rồi Sao sao sao sao lại em vẫn đang ở pháo đài chín mà Khổ em vẫn đang ở pháo đài chín nhá Yên tâm <laughs> Anh mới là đang bị coi như là ở pháo đài chín thế này Đấy anh mới đang là ở pháo đài chín Lẽ ra là anh phải lên mức queen Đấy nhưng mà không hiểu sao Tôi lại cứ ghép anh vào cái Ảo <laughs> à, rồi đấy <clears throat> Cứ ghép tôi vào cái lobby ờ, nhiều pháo đài chín thôi tôi phải chấp nhận thôi anh em Ok ba rồng hay quá không có hunter chúng ta chuyển đá qua rồng một tí vậy exit vẫn có thể làm co ở trong cái bộ exit được chứ không ờ, không nhất thiết là phải làm co ở trong cái bộ 9 ờ, hunter đâu anh em <clears throat> nhà yeah. chơi exit không 6 exit exit ranger ba hunter hoặc là ờ, uh, 6 exit 6 hunter thì cũng được ủ nhiều nhiều lay up lắm anh em ơi ừ. Dragon Clyde lên hai sao thì mới gọi là tính tiền một sao chưa ăn thua đâu Rồi tôi pick thêm Exit vào anh em nhá <clears throat> Chưa có Exit Dancer Đấy Nhưng mà thôi không sao Như này là nó cũng rất ổn đấy anh em Ba rồng Quá tuyệt vời Nếu mà cái con Dragon Clay nó không lên được ấy Thì tôi lại chuyển lại về Về căn bản là nó chỉ là tận dụng thôi anh em ạ Tôi cũng sẽ pick những cái con đường mà nó mở rộng hơn Những cái con đường mà có thể phát triển ra nhiều những cái đội hình hơn So với cái việc là tôi chỉ chơi Hunter Ok, chơi Hunter thực ra ngay kể cả bản thân cái bộ Hunter nó cũng có nhiều cái cách chơi rồi Đấy, Hunter 9 Hunter Rồi chơi 6 Hunter Đấy, 6 Hunter thì lại cũng có nhiều kiểu chơi Nó lại rẽ thành nhiều nhánh Hunter Exit này, 6 Hunter, 6 Exit 6 Hunter Beat Đấy chính là cái bộ bí kỹ của Tuấn Cơm là 6 Hunter Beat đấy Đấy anh em có nhớ không 6 Hunter Beat này Rồi 6, 9 Hunter này Rồi um, 6 Hunter kẹp với cái đỏ kẹp cấu kẹp linh hồn ánh sáng À linh linh linh Đúng có cả linh hồn ánh sáng Có cả linh hồn nửa luôn Phượng Hoàng Đó kẹp lâm đô cũng ngon ừ, Nhiều nhiều lay up anh em ạ Thôi rồi Tôi sẽ pick cho nó rộng hẳn ra nhá anh em nhá Pick cho nó rộng hẳn ra luôn Thậm chí là Hunter kẹp đỏ 6 Hunter 4 đỏ Kẹp với Light Spirit Rất nhiều này up luôn Bây giờ đầu game ấy nó cho tôi những cái lựa chọn nó nhiều lựa chọn như này thì cứ pick rộng hẳn ra luôn. Cho nó nó nó có nhiều lựa chọn anh em ạ. Tiếp tục. Ra tiếp tục rồng Bây giờ mà ra một con Dragon Clyde nữa thôi thì Chắc chắn là, là nó sẽ là Exit rồng rồi Nhưng mà có ra không Đấy Exit bây giờ vẫn chưa ra con nào Ra đúng một con rồng rồi anh em ạ Chưa kết hợp được với bộ Exit Tôi là tôi cứ để như này đã Tạm thời nó là mạnh nhất mà Bây giờ là để là mạnh đội hình mạnh nhất thôi Chứ còn cũng chưa biết là, là chơi gì đâu Từ từ tí nữa chuyển dần Bây giờ nó phải có cái cơ sở là cái con cò ấy Ví dụ như Exit Danger lên 2 sao nhá <clears throat> Thì chơi sớm Đấy Gặp sớm không lại mất the trick á Đội hình này đâu có mạnh lắm đâu anh em Yếu mà Đội hình chưa có con nào lên 2 sao Anh em cứ phải quan tâm tôi làm gì <laughs> Anh em quan tâm người khác đi Có nhiều người mạnh hơn tôi mà Trời ơi tôi toàn một sao anh em quan tâm làm gì Đây <clears throat> này có những cái người mà rất nhiều hai sao ở đây rồi Rau chín rồi, có chuối Ok U uh, bốn đỏ không? Lấy bốn đỏ không nhỉ? Nó chuyển về đỏ à? ba rồng bốn đỏ level 7 ba rồng bốn đỏ level 7 à? Bây giờ kiếm thêm một con đỏ nữa để cho vào Cũng được đấy nhở Nếu mà bây giờ mà ra con heo ấy ở level 7 là ngon lắm đấy nhá bốn đỏ ba rồng là không hề yếu đâu Round này gặp không? Gặp God Game luôn đấy Gặp luôn đấy Hy vọng là gặp round này Gặp round này luôn Ở đây có con sâu này Cũng ra sâu Sâu là cũng chơi được bit á Mà có chơi không? Thôi anh em ạ Từ từ đã Ui gặp God Game đúng ở round Round 11 à Định bệnh rồi hmm. Ê Cẩn thận nhá, giết con heo đi, giết con heo đi Giết con heo, giết con heo, giết con heo không thua bây giờ Rồi, ok Ui, 6 hắn đây rồi Đủ chưa Thế thì thôi Nếu mà 6 Hunter thì bỏ rồng thôi anh em Đủ 6 Hunter rồi tôi bỏ rồng thôi Đủ 6 Hunter rồi anh em ạ Thôi bỏ rồng đi Rồng làm cái gì Tầm này tôi nghĩ là tôi sẽ um, <clears throat> Có thể là nó sẽ là 9 Hunter ừ. Chỉ Hunter thôi anh em ạ Đánh Hunter cho nó dễ có chuỗi Đang uh, form bài Hunter đủ bộ rồi Ở cái giai đoạn này rồi Rồng thì thực ra <coughs> ra một con ấy Xong rồi ôm thì cũng tốn tiền lắm Bây giờ tôi chưa ra con con Exit Ranger Nên là tôi cũng chưa có ý định là chơi rồng Exit lắm <coughs> Đây rồi. U uh, bây giờ mới ra. Bây giờ mới ra con Exit thứ hai này. Mà thôi. Tôi uh, tôi tôi chốt Hunter rồi anh em ạ. Chốt đồ luôn. Ok. <clears throat> rồi nói chung là có giáp thép rồi yên tâm rồi anh em ơi cái giáp thép cộng hai đỏ toàn bộ đội hình sẽ được cộng giáp và cũng như là được cộng uh, máu rồi chốt hunter luôn anh em ạ chốt hunter thôi bỏ hết những cái con uh, linh tinh đi rồi gặp ngay assassin ở đây mà tôi xấu ấy con cung đen kỹ lắm anh em ơi <laughs> Ui rồi ôi Mặc dù là cũng là 6 assassin ở level 7 Nhưng mà tôi Tôi tôi tôi tôi có con con nhện anh em ạ à. Con nhện nó vừa mới nhả một cái bãi tơ Và nó nhả vào đúng cái bọn assassin Thế là bọn assassin đứng ở trong tơ đánh trượt hết Đấy anh em thấy không <laughs> Quá càng Đó Assassin chưa chắc là ăn được Hunter đâu anh em nó còn tùy vào cái việc xếp đội hình cơ đây tôi lộn như này thì, thì, thì khó ăn rồi đấy nhưng mà phải cẩn thận nhé có thể gặp lại ngay round sau đấy <clears throat> vẫn phải bảo kê cho cung đen cung đen là sẽ phải được bảo kê Bây giờ thì nói chung đấy là đội hình nó cũng ổn, đồ thì nó cũng ổn rồi. Nhưng mà cũng có thể nó sẽ mất chuỗi bất cứ lúc nào. Do đội hình toàn một sao anh em ạ. Có lẽ tôi sẽ phải roll một vài cái đấy. Nhưng mà có có lẽ là tôi để round uh, à, 13 đi 13 roll 13 sẽ roll một vài cái anh em nhá Kỳ thủ của soi kìa Ui chân Phương 4 sa man rồi kìa Căng quá anh em ơi Có một thằng nó xả hết tiền Xả hết tiền Rất nhiều người xả hết tiền anh em ạ Kỳ thủ AI1 cũng xả hết tiền chân Phương cũng xả hết tiền Để form đội hình God King cũng xả hết tiền luôn Ui mấy ông này xả hết tiền để cắt chuỗi tôi đây mà Gắt thế Sao sao sao bảo rank group Rank group đéo đánh đánh gắt thế nhở Chân Phương xả hết tiền để kiếm 4 Saman à Nếu mà thế thì đội hình này chưa đủ để ăn được Thế thì chưa đủ Đội hình này phải thêm thêm hai con nữa Anh em ạ Phải hai con hai sao nữa thì thì, thì mới đủ Roll rồi Roll rồi anh em <clears throat> Sâu rồi rồi hết tiền luôn anh em nhá Đây rồi súng hai sao Có cáo luôn đấy hả Lấy không Nếu mà có cáo thì có thể chúng ta sẽ chuyển qua đá qua bit ừ. Hunter bit thì làm sao Exit Ranger bây giờ vẫn một sao thôi Từ từ đã anh em ạ Ở đây có con cáo tôi sẽ phải lấy con cáo chân phương xả tiền gót kem xả tiền kỳ thủ ai xả tiền để cắt chuỗi tôi căng không anh em quá căng trận đấu căng đấy tôi cũng phải xả hết tiền thôi đối thủ xả tiền thì mình cũng phải xả tiền đây rồi ừ, đủ đấy đủ sức mạnh rồi anh em ạ bốn con hai sao bốn con hunter hai sao bây giờ mới gọi là đủ sức mạnh để đánh được này ok à, tôi sẽ phải giữ ở chỗ này bằng được không thể để mất chuỗi anh em nhá Không thể để mất chuỗi Vô tư đi bạn ơi Tôi sẽ không để mất chuỗi đâu Rồi Bây giờ ra con Exit Ranger tôi đập trứng luôn Hoặc là ra con con con uh, cáo tôi đập trứng luôn đấy Không ngại đâu Tiền không thành vấn đề anh em nhá Vấn đề đó là giữ chuối <laughs> Giữ chuối và giữ máu là quan trọng nhất mà ưu tiên hàng đầu luôn Kinh không kìa anh em kìa Bây giờ là bốn ông xả tiền rồi năm ông xả tiền rồi anh em ạ năm ông xả hết tiền rồi càng quá anh em ơi Trận đấu này có vẻ như mình là con mùi ngon đây Con mùi ngon đây Quốc bảo xả tiền luôn Đây cũng xả tiền luôn này Lâu thảo này cũng xả tiền luôn này xả tiền để kiếm bốn đỏ kẹp với cả cả cả cả ấy cả cả gót bốn đỏ kẹp hai gót kẹp với cả người nước nhưng mà người nước vẫn một sao thì không ăn được Trời ơi, một cái quyết định rất sáng suốt từ nơi vị trí của Tuấn Cơm khi mà xả hết tiền trong round vừa rồi để có thể là lên được round 15. Ok. Round 16 thì chúng ta sẽ <clears throat> lên 8. Tôi nghĩ là lên 8 được với cái đội hình này. Lên 8 và vẫn giữ chuỗi Cái quan trọng như thế <laughs> Định ăn chuỗi của tôi không dễ đâu anh em ơi Tôi tôi là luôn là có cái sự là quan tâm đến cái bảng Tra bảng liên tục mà Tôi nhìn có một cái dấu hiệu là ông nào xả tiền một cái này Ông nào mà có form được đội hình mạnh hơn là chắc chắn là tôi xả Không cần biết là round sau là gặp ông nào Tôi cứ thấy có ông mà chưa gặp ấy Mà mạnh hơn tôi ấy là chắc chắn là tôi xả tiền anh em ạ Đấy <clears throat> chắc chắn luôn đấy Quốc bảo càng ấy hai con gấu assassin rồi Cũng càng <clears throat> Chắc chắn là tôi sẽ xả tiền Khi mà tôi có thấy một người chưa gặp Đấy mà mạnh hơn tôi Mà tôi đang có chuối là chắc chắn tôi sẽ xả Tôi không cần biết là round sau là có gặp hay không <laughs> Chắc chắn là sẽ xả để giữ chuối <clears throat> Nên là lấy được cái chuỗi này nó không dễ đâu <laughs> Nó phải tốn nhiều thứ lắm cái việc mà mà mấy cái người kia mà roll ấy xong hết tiền không cắt được chuỗi tôi ấy thì cũng đồng nghĩa với việc là sùng hố đấy. đấy tôi cũng thế thôi tôi mà xả tiền mà tôi lại không dư được chuỗi này thì tôi cũng sùng hố đang thiếu một chút tiền để lên tám anh em ạ bây giờ phải bán mấy con đi tôi nghĩ tôi sẽ bán nó sâu ok tôi sẽ bán nó sâu đi nhá tạm thời bán nó sâu đi sau đó thì up cấp cho thêm con heo vào thế là ok con heo này đầu game nó cũng ngon này heo khỏe rồi Nó có giết chết được một con của tôi hay là tôi giết chết được một con của của địch là tôi sẽ gọi ra được một cái con thêm một con nữa luôn Thì là tổng cộng chúng ta gần như là chúng ta sẽ là có 9 con Coi như là 9 con Đấy, người ta xả rất gắt nhá chân Phương lên 8 hết tiền luôn kìa Chưa gặp, chưa gặp nhá Chưa gặp chân Phương nhá Gặp luôn Saman đúng không? Bốn Saman bốn Saman gấu assassin hai sao Ok bạn ơi Kinh ấy nhưng mà có giáp thép rồi bạn ơi có giáp thép rồi có giáp thép ở đây rồi không ăn được Ồ, xả hết tiền không cắt được chuối <laughs> ờ, Đấy chính là cái dầu chấm hết đấy Cho chân phương đấy Rồi chúng ta sẽ tiếp tục Gấu này Ok Cho lùi xuống dưới một tí Trận này bảo đánh Exit danger làm co chỉnh Nhưng mà vẫn một sao anh em ạ <laughs> đèn nhỉ Đèn hơi đen Hơi bị đen luôn <clears throat> Hết tiền à Bây giờ đang đợi gót kem sang thôi Anh em ạ Bây giờ mạnh nhất sẽ là gót kem đang đợi sang với cái bộ assassin nên là tôi dí xuống góc Tôi bo góc tôi cho gấu tăng phía dưới Gọi đệ ra để Mấy cái con ốc kia có thử nó bớ vào thì tiêu diệt luôn Không ăn thua, quốc bảo này vẫn đang eco Rồi, gặp ở round 18, 19 Gặp ở hai round cuối cùng à Hay quá nhở <clears throat> Tôi đã phải xả tiền rất gắt đấy chứ anh em Tôi xả hết tiền luôn mà, để giữ chuỗi mà Nên là cái việc mà tôi ờ, giữ được cái chuỗi này thì nó cũng bình thường thôi Đây rồi, cung đen rồi anh em ơi Có đập trứng luôn không nhở Thực ra bây giờ mà ra cáo đập trứng cho cáo khi ngon hơn đấy Đập trứng thì thêm cái bộ Exit Thôi được rồi Ok anh em nhé tôi sẽ chuyển đồ cho Exit Ranger <clears throat> Thôi bán cái này đi ra gấu và ra ra con cáo rồi anh em ạ à. Chính vì thế nên là tôi chơi cái bộ bí kỹ nha anh em nhá Anh em nhớ cái bộ bí kỹ của tôi không? Hunter Beat Chắc là anh em đã quên <laughs> Không sao anh em, anh em quên cũng được Nhưng mà tôi sẽ nhắc cho anh em nhớ thôi Video clip này sẽ nhắc lại cái bộ đấy cho anh em nhớ anh em nhá <laughs> Lúc lắm rồi chơi chơi <laughs> Xả tiền à Xả tiền cắt chuối à bạn ơi Lên 8 hết tiền thì cũng đi thôi anh em ơi ok nhiều hai sao đấy nhưng mà tôi form được cái đội hình mạnh rồi hunter bá chủ giai đoạn giữa game mà anh em đây rồi ủ uh, đập trứng hơi phí nhỉ ủ uh, gót kem bị blo coi blo coi cắt chuỗi à càng đấy càng đấy càng đấy càng đấy assassin bị mất chuỗi rồi Xả tiền gắt nhờ <clears throat> Xả tiền hết ở level 7 luôn mà Để mà hy vọng là ăn được cái chuỗi này của tôi đấy Nhưng mà đâu có dễ đâu Tôi nhìn đội hình này tôi biết là tôi ăn được rồi Lấy cái cửa gì mà ăn được <clears throat> Assassin tầm này chưa ăn được anh em ạ Tầm này Assassin cái cửa gì ăn được ba Assassin thì càng không ăn được ba Assassin quá khó yên tâm yên tâm yên tâm yên tâm như này mạnh lắm rồi anh em ạ đây gặp luôn này <clears throat> ba assassin ạ ok kìa ui trời ơi, úp lồng ui không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn có súng nó bắn kìa xin súng à càng đấy nhưng mà tôi mạnh lắm anh em ơi lấy đâu ra cái cửa nào ăn được ừ, nhưng mà cũng phải cẩn thận nhá Bot kê mình như đang có một cái cú cú cú cú gọi là, là counter đấy Tôi nhìn thấy là cái cái việc đặt bài có vấn đề rồi đấy Phải cẩn thận với God Game nhá Đặt cái con linh hồn lửa phía trước mặt của bọn Hunter Ok <coughs> Càng đấy Thế là bị counter đấy nhá Phải hết sức cẩn thận Từ bây giờ là phải chú ý đến God Game Cho danh sách đen thôi, Riêng cái trận đấu này là chú ý đến ông God Game này đầu tiên nha anh em nhá có ý là, là counter đội hình để xếp về các chuỗi Rồi không sao Khi mà tôi nhận ra một ai đấy mà counter ấy Thì tôi sẽ để ý cái người đấy rất là kỹ anh em ạ Cứ yên tâm Chắc chắn là sẽ được chăm sóc kỹ Không để mất chuỗi đâu yên tâm Đã bị rồi thì không để mất chuỗi đâu ừ, Bây giờ là cần phải là giữ được cái chuỗi này mà nếu mà có mất thì chắc chắn là sẽ không mất cho cái, cái, ông God Game nhá Assassin nhá anh em nhá Mất thì mất ai thì mất nhưng mà sẽ không mất cho ông đấy Yên tâm ừ, thì nó sẽ đá đội hình sang phía bên kia Tránh cái việc là bị con linh hồn lửa nó counter Linh hồn lửa mà hú cái là counter toàn bộ đội hình luôn á Nên phải cẩn thận Ui, đồ hơi hơi khèo, đồ hơi chán Ui, đồ chán quá Đồ thế này thì, thì lại quá chán luôn <clears throat> Thế Sulami, được quá nhờ Bây giờ Up cấp cho Tsunami vào của level 9 Ok Hết tiền luôn mà Thế thôi nhở Chứ còn bây giờ không có làm được gì đâu Bây giờ phải thêm một con bit nữa Cho xin một con ví dụ ngộ không hay là con uh, Con con uh, unicorn đúng không Nhưng mà phải lên hai sao Ngộ không thì không cần lên hai sao Nhưng mà cáo này gấu với cả unicorn phải lên hai sao thì mới đổi được thôi để này cũng mạnh hơn anh em ạ cho 4 bit vào bây giờ thì, thì hơi đuổi đấy không có tăng nó cần tăng cơ cơ phía trên rồi gặp cái bộ bit bit này là bit chơi kiểu siêu đẻ à bit siêu đẻ thần giáo đi rồi bay màu rồi gặp hunter bắn cho lủng đầu luôn ok ok đao hai vẫn chưa mất chuôi anh em à quá căng sói thôi nha anh em nhé sói thôi tôi sẽ để cái con uh, cáo ngộ không cáo ngộ không và sâu cáo ngộ không sâu kích hoạt 4 bit 4 bit 6 hunter ở level 9 là đủ rồi sau đó chúng ta sẽ roll con cung đen lên ba sao đó <clears throat> Trận này có một thằng chơi Saman kẹp với cả Fallen Witcher đấy Phải hết sức cẩn thận với cái thằng đấy Cái lay đấy là ở trong rank là nó rất bá đạo ấy nhá Tôi tôi cứ phải tụ lại ở một chỗ như này anh em ạ Cho là an toàn Hưởng được cái hiệu ứng ở giáp thép Bò góc rồi, Hunter bò góc rồi anh em chín con đứng một góc Ra ngộ không rồi này Nhưng mà yếu quá rồi Khả năng đi là cao đúng không? 21 máu đi luôn không? Khả năng đi luôn không? Chắc là chưa Rồi tôi đẩy khoảng 15-16 máu Ui rồi ôi anh em 19 máu luôn ạ quá căng đây rồi một con sâu nữa đi round sau xin một con sâu chỉ còn một con sâu nữa thôi là cái con sâu của tôi lên được hai sao sau đó tôi kiếm thêm con gấu nữa gấu hai sao nữa thì chúng ta có thể bỏ con red chip đi được bỏ đỏ đi sau đó bỏ một hunter đi kẹp 6 hunter 4 bit ở level 9 thế là mạnh lắm rồi mạnh lắm rồi anh em ạ đánh ở level 9 sau đó thì roll full 2 sao thôi Full 2 sao sau đó thì chắc là giữ tiền thôi 50 tiền mà roll Hoặc là để 50 tiền rồi dần lên 10 Cái đấy tùy Càng đấy God game mà chơi uh, súng Súng assassin anh em ạ <clears throat> Súng kẹp 9 xin này Chơi level 7 uh, Gặp rằng có chuỗi này Gặp rằng Saman full lần này Yên tâm anh em ơi Bộ Hunter này nó đấm chết Hunter mạnh lắm anh em ơi Full lần thậm chí còn chưa kịp hóa này Khỏe không Ui lọt nguyên bàn luôn anh em ạ Bộ này nói chung là không sợ cái bộ đấy Đây rồi Gấu ấy rồi <clears throat> Có lên roll mấy cái không nhở Để kiếm con gấu hai không nhở Không tôi nghĩ là không lên Bây giờ cái cơ hội mà gặp cái nhà mạnh hơn mà ăn được tôi thì bây giờ làm gì có nhà nào ăn được nhỉ? Trừ khi là 9 xin súng 3 thì may ra mình có cửa cắt được cái chuỗi này 9 xin súng 3 thì cái tầm này nó, nó, nó làm gì đã được 9 xin súng 3 Đã ra Grim đâu Chưa ra Grim đúng không Á <clears throat> à, u ra rồi này Càng đấy Đủ bộ rồi 9 xin kẹp súng à <clears throat> Đủ bộ anh em ạ Thế thì phải tách cái đội hình này ra đúng không Đồ cũng căng đấy Cướp điên rồi thì búa xét Hút máu Em đã gặp chưa nhỉ 23 này, 22 này, chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp. Nguy hiểm, nguy hiểm. <clears throat> một round nữa, round sau tách đội hình nha anh em nhá. Round này mà mà gặp luôn thì coi như đen. Còn nếu mà round này mà mà chưa gặp hay quá, được rồi, lên round 25. Gặp được Saman. U. Uh. Mà gặp thằng này có có làm sao Có mất chuôi không? Không không không không không không. Hunter khỏe lắm anh em ơi. Tầm này Hunter bo góc thì thằng nào ăn được đâu quá U uh, 15 máu anh em ạ Mới ra 24 mà đã hấp hối hết như này rồi Quá nhanh Ui rồi ôi anh em ơi Nhà đầu tiên ra đi rồi này Và cái trận đấu này cũng là Cái nhà ra đi ở round 24 thì là, là cũng là là, là, là, là muộn đấy Tôi nghĩ là còn nhanh hơn cơ Nhưng mà những cái nhà còn lại thì cũng đang hấp hối lắm rồi anh em ơi Trời ơi <coughs> Toàn là 9 máu, 7 máu, 4 máu, 2 máu kìa God Game súng Assassin 26 máu cũng là đang hấp hối rồi. Chơi thua cộng 6 nữa kìa. Chơi xin súng đang lại phải đánh chữa thua cộng 6. <clears throat> Vậy là cái thằng Saman TB vẫn là cái thằng đang có nhiều máu. Chắc là solo late game này. Mà game này dễ quá anh em ạ. <laughs> game dễ quá. <clears throat> Đánh cái bộ bí kí thì vẫn ngon đúng không anh em? Tôi thấy vẫn ngon mà. u được quá anh em ơi thế thôi lên 10 nhỉ <laughs> lên 10 thôi lên 10 xong rồi thử xem nào cho 4 bit vào 4 bit đúng không bây giờ đang thừa một hunter bây giờ có slot thì cho phượng hoàng vào hơi tốn tiền nhỉ Th thực ra thì cái bộ line up này nó không sử dụng con phượng hoàng vào late game tức là tí nữa tôi sẽ phải bán đi đấy Bây giờ nếu mà kẹp đỏ và giữ máu thì sao Như này thì yếu hơn 4 bit kẹp với cả hai đỏ Kẹp với cả con heo Tôi nghĩ là thôi Chắc là tôi vẫn sẽ sử dụng cái con Phượng Hoàng vào Để làm gì cho tăng phía trên Hay sao rồi cứ chiến thôi Tí nữa rồi bán <clears throat> Đang có chuối mà cũng không ngại lắm anh em ạ Cái này chỉ chơi 3 bit thôi tạm thời thế đã bởi vì thực ra cáo cáo này là cáo một cho phượng hoàng tăng cơ với cả con ờ, kẹp với cả đỏ vào vẫn ngon hơn tôi vẫn cảm thấy ngon hơn nếu mà chơi đội hình kiểu này anh em thấy không khỏe đấy chứ chân phương đi rồi ừ. u uh, gấu ra nhiều thế mà chưa có đờ lui để áp cấp ui uh, đi một rào đi bao nhà luôn kìa luôn đi ôi lại một con gấu nữa này chết rồi à? cái này thì làm nào giờ thôi nhở bán con heo đi nhở bốn bit vào vậy mặc dù tôi vẫn thích cái con heo hơn nếu mà chả may bị lọt thì mất cũng ít máu lắm cung đen này Tính cả quả trứng là bây giờ chúng ta đã có bốn con rồi bây giờ chúng ta còn thiếu hai con nữa thôi anh em ạ hai con cung đen nữa thôi Đồ hơi khèo Trận này cho lắm ma lăng Lắm đồ bắn trưởng quá anh em ơi ừ, Gặp thằng này mất chuỗi không Thằng này có vẻ nhìn trông có vẻ to đấy Bít kẹp với cả phu lần Thua rồi mất chuỗi ạ Không để ý cái thằng này anh em ạ Đang roll thôi rồi, mất chuỗi bây giờ thì cũng được, lên được 10 rồi Đổ chưa ghép được cái gì anh em ạ Chấm lan thì bây giờ phải có khỉ mới chơi <clears throat> Cáo chưa lên được hai sao, không dám ghép chấm lan luôn Ghép sợ là không chơi được Thôi được rồi, từ từ đã Bây giờ tôi nghĩ là cái tầm này có khi là sẽ phải roll Roll đã Ok, roll cái nữa này Cáo hai có đập trứng không? Không Tôi sẽ không đập trứng con cáo hai đâu bán con súng rồi đi đủ hunter rồi anh em ạ nên là tôi bán con súng ấy thôi con đấy nó cũng sẽ không dùng ở late game bởi vì tôi không ghép cái hai tia <clears throat> tôi không ghép cái hai tia không kích hoạt người lùn nên là tôi cũng chả dùng súng làm gì cả thì lúa rồi tôi sẽ um, là một cái đàn gọi đệ thôi cũng súng assassin cũng ba sao đấy chiến xin khỏe rồi anh em ơi tầm này là yếu à tầm này chắc là tôi sẽ mất máu đây Tôi sẽ phải roll đấy Như này Bán con ờ, uh, ờ, Skull Hunter đi Roll cái nữa Đây không à Bây giờ tôi sẽ phải bán cái con Skull Hunter đi thì mới đủ slot được anh em ạ <clears throat> Ok Bán con này đi Rồi Đưa gấu lên ba luôn The call of the wild echoes in the forest. Ok, tạm ổn nha anh em nhá. Bí kỹ thế này tạm ổn rồi. Rất ok rồi đấy. <clears throat> Thằng này bây giờ nó là bit Nó lại chuyển à Nên Phải chuyển không? Đúng không? Không chơi Saman nữa mà chuyển sang bit Glacier kẹp với cả lần Thế thì coi như là bị đấm rồi Hunter này đâu có sợ bit đâu tôi đấy tôi có hai khống chế mạnh ba khống chế luôn đấy chứ tính cả linh hồn nửa ờ, tsunami và siren nó là ba cái khống chế <clears throat> đội hình siêu lết luôn chơi cái đội hình bí kỹ hunter này là đánh là siêu lết đấy anh em tức là nó có rất nhiều khống chế lết game là hơn nhau cái khống chế thôi anh em ạ cái, cái cái bộ xin súng nó mạnh cũng là vì thế mà vì có cái con úp lồng ấy nó nó úp lồng nó khống chế còn cái con úp lồng đấy mà nó không úp được lồng trúng ấy thì nó cũng sẽ chết thôi <clears throat> Đơn giản là cái câu chuyện nó như thế thôi Ai nhiều khống chế hơn thì người đấy chiến thắng Ở đây tôi ghép được cái um, cái, cái gậy như ý này Nhưng mà tôi sẽ để dành cái cấp điên Từ từ đã <clears throat> Chưa có gì phải ghép vội Tôi tôi muốn cái cấp điên hơn nên là tôi vẫn đang có ý định là để dành anh em nhé Thực ra là chưa có đồ cam nhưng mà tôi cũng đã mạnh lắm rồi anh em ơi Đây rồi Hút máu trừ giáp Tôi chắc là tôi sẽ ghép luôn thôi anh em ạ Thôi tôi ghép luôn Không chờ nữa Không có cướp điên thì thôi đành phải ghép thôi chứ biết làm nào Lấy hút máu trừ giáp anh em nhé Dồn toàn bộ đồ cho Exit Ranger Thậm chí là ở đây chúng ta có một cái găng tay này Cũng ổn luôn Ghép luôn chứ còn gì nữa anh em Rồi Bây giờ làm nào để xếp làm nào để không bị không không không không bị úp lồng trống. Chứ còn úp lồng trúng là có khi là vớ vẩn là bay cả đội hình lọt hết luôn đấy. Càng ấy. <laughs> úp lồng kìa. Hay quá anh em ơi, úp lồng cái kiểu này thì ăn rồi. Hay quá anh em ạ. À. Trời trời trời trời. Hay tuyệt vời, tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn anh em. 75 máu à. Với trận này nói chung là ừ, khó có thể là mà trượt được cái top 1 anh em ạ. <clears throat> Rất khó. <clears throat> có cái con cáo ấy là vòng đằng sau đấy là nhiều khi là cái con con uh, dominator ấy nó lại úp lồng một cái con vòng sau cơ đấy nó lại thế cơ rất là buồn cười Chỉ cần là mua mấy cái con sát thủ nó bay vòng đằng sau thôi Là có thể phá được cái đội hình đấy <clears throat> Nhiều khi là chúng ta phá bằng những cái con kiểu như xe linh ấy Bay đằng sau, bờ linh đằng sau Thế là toàn là úp lồng ra đằng sau Úp luôn cả con súng vào, thế là xong Chúng ta ở đằng phía trước này cứ thế mà bắn thôi Đứng ở trong lồng, đối thủ đứng hết ở trong lồng Quá tuyệt vời anh em ạ Tầm này là, là ăn được cả hai rồi đấy mà bây giờ để mà coi như là mỹ mãn hơn Có một cái kết đẹp hơn thì ra lốt cái con Exit Ranger rồi anh em ơi Thiếu đúng một con nữa rồi anh em ạ Tôi thì tiền nhiều này thì tôi nghĩ là tôi cũng sẽ roll ra thôi Khi nào mà họ chết hết thì tôi sẽ roll U uh, lần này đẩy đi luôn rồi này Đấy đi luôn à Ôm hơi nhiều tiền đi đấy Thôi round này là round cuối rồi anh em ạ Nào roll lốt nhá anh em nhá Cung đen Ô kìa Cung đen ơi Ô kìa Không có luôn Rồi lại ghép cái búa xét Rồi đồ thế là ngon rồi Tầm này là, là đủ đồ rồi Đấm nhau rồi Bây giờ cần phải xem thành bại là ở cái con Dominator thôi Đối thủ thôi Cũng phải cẩn thận không đối thủ là cướp bài nhá Cướp chiêu nhá Cẩn thận á Đối thủ là sẽ cướp một trong hai con một là con gấu hai là con tetsulami thôi hai con đấy là hai con quan trọng nhất thôi rất có thể là siren không cướp ở đây là là không cướp hai con đó luôn ui mà này nó, nó úp lồng đẹp quá anh em ơi thôi sao <clears throat> nhưng mà cái con cung đen của tôi vẫn rất cháy ở đây rất khỏe ở đây ui cung đen khỏe chưa kìa anh em kìa càng ấy cẳng ấy vẫn ăn anh em ạ sẽ ăn thật sự round 33 34 phải kết thúc trận đấu trước khi mà cái hiệu ứng chia đôi máu cái hiệu ứng kiệt sức nó nó diễn ra nha anh em nhá không là lúc ấy toang ấy lọt một con thôi này là chết kiệt sức là phải nguy hiểm chúng ta phải kết thúc trận đấu sớm thôi trước khi kiệt sức nha anh em nhá cho 80 máu chia đôi phát là mất 40 máu một round ấy qua được round này 35 có crit 2 thì may ra Đúng rồi Bộ này nó cần phải có crit 2 trần phải Cái hay của cái bộ mà tôi đang chơi ấy là nó không cần trần phải anh em ạ Nó không cần trần phải nó chỉ cần đồ đam, đồ tốc đánh thôi Lấy đồ nào cũng được Hút máu hay là trừ giáp hay là cướp điên hay là MKB thì nó cũng như nhau thôi Chuyển sang bên này Ồ, oh, chuyển dây cuối Lý do tại làm sao, tránh cái lồng <laughs> Đẩy sang, đẩy luôn vào cái lồng luôn anh em ạ May quá, vẫn chưa đứng ở trong lồng nhưng mà cũng đen khả năng dẹo rất là cao đúng không? Máu thấp anh em ạ. Mà không sao. Vẫn chơi được. Mất tí máu rồi mà, ra ngoài lọt hai con. Đồ súng thì có tất cả trừ cướp điện <clears throat> ok. Con súng này nó heo thì thế nhở Toàn đồ đồ đồ, đồ uh, máu thôi. <clears throat> Giáp xoay ra rồi lại còn cầm đánh, cầm đánh hai. Càng ấy Giáp xoay cầm đánh hai là là cái con cung đen là nó sẽ vào nó bị cầm đánh luôn. Là sẽ không bắn được trước đâu. <clears throat> Bây giờ cái con cung đen của tôi là chắc chắn nó lên được 3 sao rồi anh em ạ. Đấy, tôi có hai quả trứng nhưng mà tôi từ từ đập anh em nhá. Rao sau rồi tôi vẫn còn tiền thì tôi đôn download thôi. Biết đâu đấy nó lại ra cái con à, ví dụ như con cáo thì chả hạn. Hoặc là nó ra cung đen thêm một con nữa thì tôi sẽ đập trứng cho cáo. Đấy hoặc là tôi có thể đập trứng cho Tsunami nếu mà nó ra. Ra cung đen 3 sao thì tôi có thể đập trứng cho Tsunami nên là chưa vội nha anh em nhá. Thậm chí là ở đây chúng ta có một con uh, ờ, Silent Assassin nữa Ra Silent Assassin thì tôi có thể đập trứng cho Silent Assassin Sau đó tôi thay con Phượng Hoàng cũng ok Nó sẽ vòng sau anh em ạ Đấy nhưng mà đồ có thể là tôi sẽ vẫn giữ cho con Exit Ranger thôi Rồi rồi rồi Đấy rồi hay quá Từ từ nào bỏ cái này đã Không là nó sẽ vướng slot Ok ra đi một con nữa thôi Thôi được rồi hết rồi Đập trứng thôi anh em ơi ok anh em nhá ừ. hai tia luôn rồi hack lấy hack ngon hơn tầm này phải lấy hack hack trúng vào co đổi vị trí luôn hay quá đứng đây được rồi nhưng mà bị cấm đánh em ạ cấm đánh ui cấm đánh xong rồi bị úp lồng á vãi đái thật thôi xong rồi một mình có làm ăn được gì không ui nhưng mà cung đen này đam to lắm anh em ơi anh em nhìn con cung đen kìa hay quá anh em ơi Thôi xong rồi <laughs> Chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Văn Tuấn nhá Anh em thấy thế nào Liệu rằng con cung đen này nó có đã đủ thỏa mãn anh em